Chúng ta sẽ cùng đến với các ví dụ minh họa ở trong cái dạng 1 phản ứng với dung dịch bantrat trong môi trường NH3 đối với carbon hydrat các em nhé. Ví dụ số 1 đề bài như sau. Cho 3,6 g glucose phản ứng hoàn toàn với dung dịch bantrat trong NH3 dư thì khối lượng bạc thu được là bao nhiêu gam? Ví dụ này rất đơn giản thôi, được chưa ạ? Ví dụ số 1. Nó đơn giản bởi vì sao? Nếu mà chúng ta nhớ được tỷ lệ phản ứng ấy thì ngay lập tức đã tính toán được rồi, đúng không các em? À, chúng ta sẽ có là gì ạ? À, ta có cách một nhá. Các em chỉ cần tính được gì ạ? Tính được số mol glucose rồi ra số mol bạc thôi đúng không ạ? Cách một tỷ lệ đó là 1G tức là 1G glucose đấy các em cộng với lại bạc torat trong NH3 chúng ta sẽ được là hai bạc cái tủa đó, vậy thì số mol của anh bạc thì nó sẽ làm bao nhiêu? À, nó sẽ là gấp đôi anh này, đúng không ạ? Vậy ra sẽ có ngay gì? Từ đây suy ra, chúng ta bấm luôn vào bạc cũng được, cái tủa nhé bằng bao nhiêu này? À, sẽ bằng là n nhân với lại m lớn đúng không các em? n của nó là bằng 2 lần n của anh glucose. Sẽ bằng 2 nhân với lại n của anh glucose nó bằng 3,6 chia cho 180 đồng ý không ạ? Để xong số con bạc. Nhân với m lớn của nó là nhân với lại 108 được chưa kèm bấm máy tính thôi ờ, kết quả sẽ trả về cho em à, đó là phương án C nhá 4,32 gan Các bạn nào nhớ được như thế này nhớ tỷ lệ thì làm rất nhanh cách số 2 cách số 2 thì nó sẽ là lâu hơn một chút đó là chúng ta viết phương trình phản ứng viết phương trình phản ứng đó là gì ạ À, nhớ cho thầy là cái anh glucose này có một nhóm CSO thì mình có thể đưa nó về dạng là gì? Đây, C6H12O6 thì nó sẽ bằng gì? À, nó sẽ có một nhóm CSO. À, thì nó sẽ là C5 đúng không các em? H11O5 thì thầy đặt nó là gì? RCO nhá. không chưa? Với R là cái gì? R là C5H11O5 đúng không nào? Khi đặt công thức là RCSO cộng với lại bạc trat cộng với lại NH3 cộng với nước thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm là RCOO NH4 đúng không? Cộng với AG kết tủa cộng với NH4 N 3 Chúng ta nhớ tỷ lệ mol cho thầy